Ok, um, hello, hôm nay là <coughs> ngày 24 tháng 5 uh, năm 2016 à, thì uh, tình cờ hôm nay gặp chú Quân lại ở quán cà phê chú Quân là cái người mà đã bị tiểu đường 12 năm sau khi mà uống một hộp reserve chú quân là một cái trường hợp ngoại lệ thường thường là một tới ba hộp có người tới 6 tháng mới khỏi nhưng mà chú quân là một trong những cái trường hợp ngoại lệ mà chỉ uống một hộp reserve sau bây giờ thì không còn mà phải ờ, uống thuốc tiểu đường nữa cái bệnh tiểu đường nó đã khỏi hẳn cái chế độ đường ở trong người nó đã nó đã bình ổn thì hôm nay tình cờ gặp lại chú quân thì ờ, Kevin cũng muốn làm một cái video nho nhỏ để chia sẻ với mọi người nếu mà ai có bệnh thì nên quan tâm tới cái dòng sản phẩm của Junas um, à, xin mời chú quân ừ. tôi thì à, cũng à, hồi trước à, nhờ chủ này chủ à, giới thiệu để mua một cái hộp uống đó một hộp vậy đó một hộp thì về uống ấy uống tôi không tính đâu nhưng mà còn cái là tôi ít khi tôi uống mấy cái đồ mà thuốc nam thuốc bắc hoặc là mấy cái, cái sản phẩm đó nhưng mà sau này cái thấy đường nó lên cao quá rồi tôi uống rồi nếu không thì thì cũng bộ thôi không có cái gì độc hại nên tôi uống thứ thì uống thì uh, tôi uống uh, một hộp xong cái là tôi về Việt Nam à, tôi về thăm ở bên Việt Nam thì tôi thấy đường tôi sao vì tôi thử kiểu đường mà có mấy thứ đường ở trong người nên tôi thử hàng ngày nhưng mà thấy đường tôi luôn có 80, 90, 100 trở lại thôi trước đó thì à, bao nhiêu chưa? đó là đường tôi là trăm bảy trăm tám mươi hai trăm hai dạ. mà 12 năm vậy nó cứ liên tục vậy nên tôi cứ lo sợ là sợ bị thần với bị uh, à, các nó biến chứng quá cái khác dạ đúng rồi nên tôi uống cái đó thì thử coi nhưng mà tôi tôi uống thì tôi thấy rất là tốt là vì còn cái là tôi về bên đó là đường nó nó nó nó nó xuống dưới năm thì tôi nghĩ là có lẽ khí hậu à, kết hợp với uống cái đó tôi nghĩ vậy nhưng mà tôi về Mỹ lại thì cũng khí hậu cũng mà hồi xưa thì đường tôi hai trăm mấy hai trăm hai trăm mấy mà sau này là tôi thử là coi như là đường tôi cứ dưới trăm Dạ. Ờ, nên à, cái thời gian sau tôi nghĩ thời gian Đấy, sau này là tôi mua cho bà xã tôi về mua cho tôi gửi về Việt Nam cho mọi người một hộp à, mà uống à, rất là tốt tôi vừa rồi là tôi, tôi mua thêm hai hộp rồi tôi uống thì à, thật ra bây giờ đường tôi là rất là ổn định bác sĩ uống cho uống tiểu đường nữa yeah. Dạ. tức là tôi tôi thấy đường tôi nó thấp quá rồi khô khỏi bác sĩ nói vậy thì tôi khỏi uống thuốc 80 90 là à. cái cái cái cái lượng nó à, thì lượng ờ, đường là coi như là là là thấp rồi đó dạ. ổn định rồi đó dạ. dưới trăm à, cho đến bây giờ thì người tôi khỏe sức khỏe mà uống cái đó vô tôi tôi nghĩ là có lẽ không trì được tiểu đường nhưng mà tôi thấy là cái đó là hay là dạ. vì uống một thì đường tôi ổn định là chỉ có cái tác nhân là do cái đó thôi dạ. chứ còn không phải là thời tiết dạ, hoặc thì là cái, cái ờ, cái cái này là cái công nghệ tế bào gốc thì nó làm cho cái tuyến tụy đa số 6 70% mà những người bệnh tiểu đường thì cái tuyến tụy mình một là nó bị yếu hay là nó nó nó đã bị ngưng hoạt động nó không sản sinh cái lượng insulin để nó bình ổn cái lượng đường trong người thì ờ, cái cái công nghệ của cái reserve là công nghệ tế bào gốc nó là những cái thành phần kích hoạt nó làm cho cơ thể mình mạnh lên được cơ thể mình tự bình ổn những cái lượng đường ở trong máu thì ờ, một lần nữa Kevin cũng cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian xem cái video cảm ơn chú Quân đã chia sẻ những cái ờ, <coughs> không nên dạ. nếu mà người nào mà không biết thì nên uống cái này cứ uống thứ một hộp đi coi dạ. để tôi uống con hộp là nó hết rồi dạ. nó cho đến giờ là rất là tốt là gốt không có vấn đề gì mà sức khỏe cũng ổn định hồi Chứ... trước là túi da chủ thấy nó xanh sao dữ không dạ đúng rồi cháu người nhìn... nó dạ. nó tìm tìm tìm cái giá tìm tìm đi đường lúc lên lúc xuống rồi đi tiểu đi đồ nói chúng là bị giống như bị thần vậy đó dạ. nhưng mà bây giờ tôi uống vô là rất là tốt tôi không không bị cái gì nữa là, là năm nay là là là, là gần 70 rồi nhưng yeah. Dạ. mà tôi sức thấy khỏe của chú bây giờ chưa thấy là, rất là, là tốt dạ. tôi vẫn uh, đi thể dục về uống thêm cái đó rồi cái ngày hồi xưa tôi uống ngày hai gói vì uh, tôi uống đi đâu là tôi, tôi uống ngày hai gói cho nó nó nó ấy ấy. Dạ. nhưng mà sao bây giờ tôi uống ngày một gói thôi yeah. Dạ. Ờ, tối tôi uống gói là được khi đi ngủ tôi uống gói vậy thôi bây giờ thì nói chung là tôi biết được vậy thì tôi cũng à, nói để ai biết được cái này thì nên uống cái này thử coi vì tôi là cái người đã từng uống cái đó mà yeah. Dạ. bây giờ đường thì rất là hút ok ok cảm ơn chú quân rất là nhiều nếu mà quý vị quan tâm à, tới cái dòng sản phẩm này sản phẩm này Tunis làm tại Florida của Mỹ thì uh, <clears throat> khi mà nếu mà mình có bệnh thì nên quan tâm tới cái dòng sản phẩm này hoặc là người thân bạn bè những người mà mình biết tới thì ờ, chia sẻ cái sản phẩm này với người ta